đây là em làm này vào nhỉ chị vừa sau đó này chị vừa sau này bắt đầu chưa nói gì bảo em nhé ai mà xem chưa bắt đầu có một bát xem lát hả chị ơi em đây rồi mà lâu thế <clears throat> vẫn chưa có ai vào xem này Hello, xin chào, chào bốn người đang xem, chào bảy người. Wow. <laughs> xin chào mọi người. Hello mọi Hello. người. Hello mọi người. <laughs> Xin chào. Hello. <laughs> Xin chào Thanh Trúc. xin chào Thanh Trúc. Hello Thanh Trúc, hello. <laughs> Hai cô gọi tên. <laughs> Ờ, hơi chậm nhỉ xin chào Kim Ly nha chào cô Kim Ly Thank you. Xin chào Trần Linh, xin chào cô Trần Linh, xin chào chị Phượng. Xin chào chị Phượng nha. Hello cô Linh. <laughs> Rồi. Rồi máy lựa chọn rồi. anh Trúc gọi à, Phương Trúc vào đi thế mà bảo là vào xem cô chưa thấy vào đâu nhá chào Trần Nam nha hello xin chào Trần Nam xin chào Luân Minh nha Ok, xin chào mọi người. Ừ, tiếp nối cho với cả series livestream của các lâm vào tối thứ năm hàng tuần thì hôm nay hai, hai bọn mình sẽ mang đến buổi livestream ngày hôm nay với chủ đề là chinh phục ngữ âm tiếng Trung nha. Hello, chào mọi người. Chào mọi người. Mình là Hường. Còn mình là Quỳnh. Ừ, hôm nay chúng mình sẽ cùng đồng hành với mọi người trên chủ đề chinh phục ngữ âm. Um, hello, hello. Hai cô xinh quá, của Trần Linh. uh, <laughs> ok, và mình xin bắt xin phép được bắt đầu buổi livestream ngày hôm nay nha vâng buổi livestream hôm nay bọn mình sẽ gồm có 3 phần đầu tiên đó là những lỗi sai thường gặp trong phần phát âm phiên âm thứ hai là một số ứng dụng và trang web hay mà bọn mình um, bọn mình khuyến nghị, bọn mình ờ, giới thiệu cho mọi người và thứ ba là một số câu chúc bởi vì ừ, bởi vì là cũng sắp đến đây cũng đang trong chúng ta đang trong những ngày cuối cùng của năm 2021 rồi thì chúng ta sẽ cùng học thêm một số câu chúc Tết nha. Rồi, đây chúng ta sẽ cùng vào phần đầu tiên đó là những lỗi sai thường gặp. Mọi người hãy chuẩn bị giấy bút nha. Đi học là phải ghi chép đó. <laughs> Thanh Trúc ơi, ngày mai kiểm tra bài cũ nữa đây nha. Ghi chép lại nha. Xin chào Thanh Trúc nha. <laughs> lỗi sai đầu tiên mà hôm nay bọn mình muốn chia sẻ với mọi người đó là lỗi sai về thanh mẫu các các thanh mẫu ở trong tiếng Trung có một điểm khác so với các những cái những cái có một điểm khác so với cả trong tiếng Việt đó là trong tiếng Trung có một số những thanh mẫu chúng ta cần phải bật hơi vì thế nên khi mà các bạn người Việt Nam chúng ta học ừ, tiếng Trung ấy thì chúng ta thường rất là hay quên các cái phần thanh bật âm bật hơi đó thì nên hôm nay chúng mình sẽ nhắc lại và cố gắng ừ, nhấn nhấn mạnh với mọi người một chút về những cái âm bật hơi này nha đầu tiên đó là nhóm âm nhóm âm hai môi pua và pua pua và pua âm pua phát âm khá là giống với âm p phở trong tiếng việt mặc dù viết thì là giống như chữ p bò trong tiếng việt của chúng ta nhưng mà khi phát âm thì nó sẽ hơi giống với à, âm p phở mí môi vào và sau đó bật vào sau đó phát âm ra pua pua pua <laughs> đúng chưa cô Quỳnh đúng ạ <laughs> cái chúng ta âm sau chúng ta cần lưu ý đó là âm pua pua viết thì rất là giống với âm p phở trong tiếng việt nhưng khi phát âm chúng ta cần chú là bật bật mím chặt môi và sau đó bật thật mạnh hơi ra nhé pua pua và chúng ta chú ý phân biệt một chút này pu pu và pu pu một luồng hơi mạnh bật ra hay như phần bên bên này ví dụ bên này pau pau và bên này là Paul Paul đây là nhóm âm đầu tiên nhóm âm thanh mẫu đầu tiên mà chúng mình muốn, chúng mình muốn chia sẻ tiếp theo nhóm âm thứ hai mà mọi người rất hay nhầm đó là âm cưa và âm cưa hai âm này cũng tương tự với cả pua và pua ở phía trên mọi người rất hay quên về cái phần bật hơi của nó âm ca này mọi người chú ý đó là âm bật hơi thì khi phát âm mọi người cần có một cái luồng hơi mạnh ở phần cổ này, này mình phải âm mạnh ra cưa cưa còn bên phần bên này mình chỉ phát âm nhẹ nhàng thôi cưa cưa và cưa cưa cô hường thấy phát âm cùng mình nữa cùng, cùng tôi được không ạ rồi cai tôi phát âm như vậy đúng chưa cai và khai dạ. khai à, xin cảm ơn cô hường theo thì trong không không biết học sinh của cô Hường thì sao nhưng mà trong lúc tôi dạy thì học sinh của tôi rất hay phát âm âm cờ này phát âm các bạn phát âm rất giống với âm cờ trong tiếng Việt ừ, đúng rồi theo như là tôi á trong quá trình uh, giảng dạy của mình thì tôi cũng thấy là các bạn học sinh rất là hay sai cái âm uh, âm cờ này tôi cô xin phép gọi là âm cờ mình sẽ gọi âm này là âm cờ rồi cái âm này thì các bạn thường hay sai phát âm giống như là âm cờ trong tiếng việt thế nhưng mà uh, trong tiếng trung thì nó sẽ không phát âm như vậy cái này hai âm này thì nó sẽ nằm ở trong nhóm âm đầu lưỡi trước nghĩa khi hát phát âm cái âm này thì các bạn sẽ để lưỡi thẳng và đầu lưỡi thì mình sẽ cho vào mặt trong của hàm răng trên và phát âm ra đối với âm cò thì mình sẽ phải bật hơi thế cho nên sẽ là sư sư rồi rất nhiều bạn sẽ phát âm sai phát âm luôn số bên dưới này sẽ là gì cai cai đúng không như thế là sai sẽ phải là sai sai hay âm bên cạnh này thì vẫn là vị trí phát âm như vậy thế nhưng mà chúng mình sẽ phải làm sao không cần bật hơi nhẹ nhàng thôi đúng không sai sai ở ờ, bên này sung, sung, đó âm này này đặc biệt là âm này các bạn rất là hay sai luôn chống chống đúng không từ đâu đến đâu ấy chống cứ cúng trời <laughs> ơi không hiểu cúng cái gì cúng đấy thế cho nên là các bạn phải sửa cái âm này nha rất là hay sai âm c này này chống ha thế là chúng ta sẽ phải nói là Wo chỉ khoan chi yue nan cai chứ không phải là Wo chỉ khoan chi yue nan cai đúng không cô hương ok có ai sai cái này giống cho như một số bạn mà cô đã gặp không nhỉ sai thì có sửa nha ngoài ra thì cái âm s này tôi thấy mọi người rất hay nhầm vì âm s này mọi người rất hay bị cong lưỡi lên cô hương các bạn rất hay đọc như là bỉ sai hoặc là sự sứ À, âm S rồi âm S có thể các bạn sẽ uh, bị thói quen do tiếng Việt ý âm S trong tiếng Việt như ngày xưa đi học thì các cô sẽ nói đây là âm sờ nặng đúng không nhỉ sờ nặng đúng không đấy thế là sang tiếng Trung cũng cứ thế thôi sai sung đúng không thế nhưng ở đây thì trong tiếng Trung thì âm S nó không giống như vậy âm S thì nó sẽ là một âm đầu lưỡi thôi nó không có cong lưỡi như vậy cong lưỡi là chúng mình sẽ bị nhầm sang âm SH SH thì mới cong lưỡi âm SC thì âm SC thì chỉ là sao đầu lưỡi và sai sai sung sung su su đúng không còn âm sh thì mới cong lưỡi và nặng như vậy các bạn đã phát âm được giống cô giáo chưa nhỉ phát âm gì giống rồi thì thử comment số 1 cô xem nào ai comment không <laughs> cảm ơn cô ly cảm Chị ơn, cảm Kim Ly nha. nha ơi em bị sai l <laughs> á hả sai l l thì cũng có rất là nhiều bạn sai cái âm này thì là có do các bạn ngọng ngọng là từ khi tiếng việt rồi để vào sửa cái âm này á, thì chỉ có thể là chúng mình hãy nói chậm lại nói chậm lại và trước tiên để mà nói chậm thì các bạn hãy uh, sao nhỉ nắm được cái quy tắc phát âm của chữ l L đúng không? Vậy thì mình sẽ cong lưỡi, dùng đầu lưỡi và cho lên ngạc từ bên trên này. L, L đúng không? Đó, thế là mình sửa được. Chứa là nói chậm lại ha. Rồi, tiếp theo chúng mình sẽ sang đến cái nhóm thanh mẫu tiếp theo mà cô thấy mình thấy là các bạn cũng rất là hay nhầm giữa hai cái nhóm âm này âm pua và âm phua âm pua và âm phua hai cái nhóm âm này á cái này hai cái này nó sẽ nằm ở trong hai nhóm âm khác nhau luôn thế nhưng mà vẫn rất là nhiều bạn hay nhầm thì ở đây mình sẽ nhấn mạnh lại một lượt nữa cái âm p này âm pua này thì nó là âm hai môi khi phát âm âm này thì chúng mình sẽ mím môi và đẩy hơi ra đúng không nãy cô quỳnh cũng nói rồi pua pua thế còn âm bên cạnh thì sao nhỉ âm bên cạnh các bạn tưởng tượng như là âm phở đúng không phở của tiếng việt thì cái âm này cũng tương tự như vậy á cái răng trên của chúng mình sẽ có thể chạm vào môi dưới phua phua à, chữ cờ sư phân phân rồi bên này thì khác này bên này thì sẽ khác phân phân đó thế là mong rằng sau khi mà nghe cô Hường nói xong mọi người nhớ phát âm chữ phấn dầu chứ bạn bé mọi người nhớ phát âm là phấn dầu mọi đừng để bị nhầm thành đọc phấn dầu nha phấn, phấn dầu <laughs> lịch sự của tờ phấn dầu <laughs> ok thế là sai đó Rồi tiếp theo ở đây à, sau khi mà mình đã ừ, cùng nhau kiểm ờ, xem lại những cái thanh mẫu mà mình hay nhầm á thì tiếp theo ở đây mình sẽ sang đến những một số cái vận mẫu mà mình cũng cảm thấy là mọi người rất là hay nhầm ở đây thì mình sẽ nhấn mạnh lại trước tiên thì ở đây mình sẽ có cái vận mẫu io io io đây là một vận mẫu kép kết hợp bởi vận mẫu y và vận mẫu kép o o thế cho nên là cái vận mẫu này thì khi đứng một mình thì nó sẽ có o như thế này đó thế nhưng mà khi mà kết hợp với thanh mẫu thì nó sẽ được bỏ o đi và cách phát âm thì vẫn không thay đổi thế cho nên là một số bạn khi mà mình học không kỹ mình nhìn thấy vận mẫu y và u cái mình liên tưởng ngay yêu thì vậy là sẽ là chiêu tiêu đó như thế thì sẽ sai đúng thì nó sẽ phải là chiêu chiêu tiêu tiêu đó như vậy mới đúng ha rồi tiếp theo um, chữ này cô Quỳnh ơi bên này thì sao nhỉ bên này cô tôi thấy các bạn rất hay phát âm là chia như vậy có ừ. được không à, hai với hai cái hai, hai cái vận mẫu bên này bắt đầu hai vận mẫu bắt đầu bằng y ở bên này mọi người cứ nhìn thấy vận mẫu ia mọi người rất hay liên tưởng đến vận mẫu rất hay liên tưởng đến cái vận ia trong tiếng việt đúng không nào nhưng vận mẫu bắt đầu với vận mẫu ia này mình cứ ghép giữa i và a với nhau thôi ia ia nhưng mình đọc với tốc độ nhanh hơn một chút thành là ia ia và cái phần bên dưới ví dụ bên dưới này mình sẽ đọc nó là chia nếu như bạn nào có thể cảm thấy khó khăn mình có thể đọc là chi và a sau đó mình ghép nhanh vào với nhau chia chia còn với vận mẫu ie ở bên này vận mẫu ie ie này thì mình mới đọc nó thành phát âm gần giống như vận mẫu như cái vận i ở trong tiếng việt chia chia mọi người nhớ mọi người nhớ nha ia thì mình chỉ ghép giữa i và a vào thôi còn ie thì mình hơi hơi một chút giống với vận ie trong, trong tiếng việt chia và chia tiếp theo là một vận mẫu nữa rất rất mọi người rất nhầm rất nhiều như ở trong quyển sách tan tay trung vấn hiện giờ bên các lâm bọn mình đang sử dụng ấy thì trong thì cái bài mà mình học với hai từ là câu và tua hai từ đó học ở trong cùng một bài vì thế nên là rất rất nhiều bạn nhầm ví dụ như là của cha dấu hình tâu su thì là không đúng nha đó là của cha dấu hình tua hình tua su hoặc là của cha rấn tô chỉ khoan gia人都喜欢照相. Lúc mọi người rất hay đọc nhầm hai phần tô và tua để với nhau. Thế là mọi người chú ý một chút nhá. Uo, uo, u ghép với vật ô với sau uo, uo, tua, tua hoặc là chua. Còn với vận mộc ou, ou, ou ghép vào thành ô, ô và là tô hoặc là châu cô thấy là cũng có rất nhiều người sẽ bị nhầm cái này đó ví dụ này học nha ô <laughs> gì đấy phương trúc hỏi gì cô đây cô ơi bao lâu thì bán được một tỷ gói mì gói mè à? trời ơi khó thế mà cũng nghĩ ra được khó thế mà cũng nghĩ ra được để hỏi cô hello ánh Wow, <laughs> chào Giang nha, chào Tường Vi nha. Ôi, từ nãy giờ bây giờ cô mới xem được comment của các bạn. Chào Nguyễn Kiều, chào Kiều, chào Nguyễn nha. Hello nhong nhong, hello nhong nhong. Nhong nhong mở vở ra ghi bài nữa nhá, nhong nhong. <laughs> Xuân Hải, sao Xuân Hải comment cái gì đây Xuân Hải? Sao... Xuế Trung Quốc là gì hả Xuân Hải? Ngày mai chép cho cô cái câu này nhá. <laughs> Xuân Hải, trước khi hết livestream copy chép ngay ghi âm ngay cho cô cái câu này nhá. 我很喜欢学Trung文. Hậu Vũ Hoàng Long, hello <laughs> Vũ Hoàng Long, cô đã thấy. <laughs> Say hai Thần Nhung, <laughs> ok, hai mọi người. Tiếp ha, tiếp tục ha. Rồi, ban nãy thì cô Quỳnh đã hướng dẫn mọi người về cái vận mẫu u, o, u và o, u, o Ờ, tiếp theo ở đây sẽ đến với hai cái vận mẫu mà mọi người rất là hay nhầm khi mà nó uh, đi với những cái um, tổ hợp của nó đó là vận mẫu bắt đầu bằng u và vận mẫu bắt đầu bằng uy cái nhóm này khi mà góp ghép cái thanh uh, thanh mẫu thì các bạn rất là hay nhầm ở đây mình cũng có đưa ra cho các bạn đầu tiên thì là cái vận mẫu bắt đầu bằng uy đúng không và các cái nhóm vận mẫu kép bắt đầu bằng uy uh, ờ, đối với <laughs> đối với vận mẫu bắt đầu bằng uy thì à, khi mà đi với những cái thanh mẫu như thế này thì mình sẽ bỏ dấu hai chấm của chữ uy đi và thêm thanh điệu và thôi nhưng mà cách phát âm thì vẫn phải giữ nguyên ở đây mình có gì uy uyên và uyên uyên chưa cả ừ. thế cho nên là nó sẽ kết hợp với cái những ngón là chi chi si và y dài và sẽ bỏ dấu hai chấm đi và vẫn phải phát âm là uy vẫn là tròn môi như vậy thế cho nên ở đây mình sẽ có chi hay là chuyên uyên hay là chen chen nghĩa là sao các bạn cứ nhìn thấy nhóm vận mẫu z, q x hay là y dài mà đi với u hay là những vận mẫu bắt đầu bằng u như thế này thì bản chất nó chính là u hai chấm á y đó vẫn là tròn môi đó thế cho nên nhìn thấy gì bệnh viện nó phải là y yuan y yuan đó hay là rồi chuyên đúng không hay là suy chứ không được phát âm nó như âm u nhá rồi những cái trường hợp còn lại này thì nó mới là u đây ví dụ đúng không đó khi mà nó không phải là gqx khi mà những cái thanh mẫu á, đi đằng trước u á, nó không phải là gqx hay là y dài thì lúc đấy nó mới là u ví dụ chu u đó bên dưới là gì là gì nhỉ mọi người cái này là gì ta à, có Thuân không cô Hương đúng rồi Thuân Thuân ha bên cạnh Huân rồi bên dưới Choan ha đến đây sẽ là Choan Choan quan Choan bên này thì khác này Uyên Xuyên Uyên Choan đó hai cái quy tắc này là mọi người phải ghi nhớ nha đó rất là nhiều bạn rất là hay nhầm đó nhầm là phải mở vở ra ghi chép tốc ký nhanh khẩn trương ôi su su À, Xuân Hải hỏi Q với Y với U đọc là gì đúng không Hải? Mai mai cô kiểm tra mà đọc sai phải ghi 100 lần cho cô nhá. Đó là truy, truy, rồi Z, C và S đi với U đúng rồi Z, C và S đi với U đúng không thì nó sẽ không phải là z Q, X, Y rồi vậy thì bản chất nó chính là U sẽ là gì Chu, Chu và Su đó <laughs> Hello Hạnh nha <laughs> Hạnh ơi là y duyên nha cung duyên nha <laughs> không phải cung doán đâu ạ nhớ nha cô đóng tuôn đi thắng này kỳ ấy Đó, ờ, cô Hường đáng yêu quá anh ơi <laughs> rồi cô chào Kiều Trang Nguyễn nha cô gào tên em đi nữa rồi <laughs> Kiều Trang cô gào tên Trang thì đã được chưa còn Hải Hải nhớ xem xong livestream và và học bài nha Phương Trúc hello hello ha cô vẫn, vẫn thấy thiếu phương trúc ạ à. gọi anh em sương máu ở đây đi vẫn thiếu đấy xin chào đảng xin chào hải hai bạn mai nhớ học mai nhớ kiểm bài của cô đầy đủ đấy nhá rồi tiếp theo một cái quy tắc nữa mọi người rất rất rất hay nhầm đó là khi với cả với vận mẫu y vận mẫu y này bình thường khi mình học mình sẽ nói vận mẫu y này phát âm gần giống với âm y trong tiếng việt của mình nhưng có một trường hợp đặc biệt đó là khi vận mẫu y đi với bảy thanh mẫu dư sư sư và chư chư sư và rư bảy thanh mẫu này khi đi khi ghép vần với vận mẫu y thì mọi người nhớ vận mẫu y khi đó sẽ được đọc là ư nha vì thế nên mình sẽ phải nói là sư phản sư phản còn khi trong đi còn khi vận mẫu y đi với các thanh mẫu khác thanh mẫu còn lại thì vận mẫu y sẽ vẫn giữ nguyên là đọc lại y như bình thường chỉ mọi người chỉ nhớ là khi đi với bảy thanh mẫu này khi mình bảy thanh mẫu này cũng khá là dễ nhớ mà có z thì sẽ có zh có c có ch có s có sh và bị lẻ duy nhất một vận mẫu r này thôi nhớ là bảy vận mẫu này nha khi đi 7 thanh mẫu này nha. Khi đi với vận mẫu y thì vận mẫu y sẽ phải đọc thành là ư. Các bạn cùng phát âm theo cô Quỳnh nhá. Đảng, hello Đảng, Đảng không phát âm cho cô Quỳnh thế này. <laughs> Tên đặc biệt thì phải để gọi sau Đảng ạ. <laughs> gọi em chào cô mãi giờ mệt lắm. <laughs> Ô cô kêu Phương Trúc rồi mà, cô chào Phương Trúc rồi mà, Phương Trúc chưa nghe thấy à? Rồi, tiếp theo chúng ta hãy cùng sang một cái phần mà người Việt Nam chúng ta rất rất rất hay nhầm, học sinh chúng ta rất rất hay nhầm đó là thanh điệu giữa thanh 1 và thanh 4. Thanh 1 và thanh 4, hai thanh hai cái thanh điệu này khi mà chúng ta đọc thì nó cũng gần gần giống như cái thanh điệu ngang trong tiếng Việt của mình ý. Nhưng mà khác một chút đó là thanh 1 thì khi, đọc thanh 1 thì chúng ta sẽ giữ ngang ra từ đầu đến cuối, còn thanh 4 thì mình sẽ ngắt nhanh và mạnh thanh một bây giờ tôi phát âm là uh, su su như thế có đúng không cô Quỳnh su nếu như mình phát âm là su như cô Hường có phát âm thì đâu đó sẽ trở thành đó là thanh 4 mất rồi thanh một mình sẽ phải phát âm giữ ngang ra su của sĩ khoan khan su ừ, su ờ. còn với nếu như mình phát âm thành su khi đó không còn từ su thanh một đó là sách còn su thanh 4 khi đó nó lại trở thành cây rồi cô Hường ạ ví dụ như mình bảo là của sĩ khoan khan su thì đó là tôi thích đọc sách nhưng mà nếu như mình nói của chỉ khoan khan su thì khi đó lại tôi thích nhìn cái cây bên ngoài rồi ờ, nên mọi người chú ý cho cô thanh số 1 và thanh số 4 này nha thanh điệu trong tiếng Trung rất quan trọng nếu như mình đọc sai một thanh sai thanh điệu nó có thể biến một cái chữ đây thành một, một cái chữ hoàn toàn khác vì thế nên mình cần cực kỳ chú ý cái thanh điệu này nha <laughs> ờ, cô Ly đã phát hiện ra điều đặc biệt ở trong uh, cái bức tranh cái slide này đấy người ta bảo là sao người thành công thì luôn có lối đi riêng <laughs> <laughs> Thôi mình sang đến tuần tiếp theo ha. Tiếp theo là những cái biến điệu mà mình cần chú ý ở trong cái phần thanh điệu này. Trong tiếng Trung thì nó sẽ có những cái phần biến điệu. Uhm. Đầu tiên ở đây thì cô sẽ có ba cái phần biến điệu mà mình chú ý ở đây. Đó đầu tiên sẽ là biến điệu về thanh ba. Thứ hai đó là biến điệu chữ y và tiếp theo cuối cùng đó sẽ là biến điệu về chữ pu phần đầu tiên thì sẽ là biến điệu của thanh ba rồi cái này thì uh, hầu như các bạn rất là quen thuộc rồi đúng không rất là hay bị cô giáo sửa rồi đấy thì đến hôm nay lại nghe lại một lần nữa ở đây biến điệu thanh ba có nghĩa là sao khi mà hai uh, uh, khi mà hai phiên âm đi gần với nhau và cùng mang thanh ba thì cái phiên âm thứ nhất sẽ được biến thành thanh hai đổi thành thanh hai ví dụ như là sao mình nghe thấy người ta nói là ní hảo đúng không ní hảo nhưng bản chất của nó vẫn là hai thanh ba Ồ, ờ, cách viết thì vẫn là như vậy ní hảo thế nhưng mà nó sẽ là biến điệu đi và là ní hảo bên cạnh thì mình sẽ có khứa ỉ rồi thế bây giờ lại hỏi cô là cô ơi thế mà có ba thanh ba thì làm thế nào <laughs> ba thanh ba làm nào các bạn trả lời cô xem <laughs> học hết rồi mà đúng không như nào nhỉ <laughs> ba thanh ba rồi câu này này câu này có khi là bạn các bạn tối nào cũng nói với một ai đó này của trắng nỉ trời ơi phải không có phải hay nói không Thế là hay nói comment cái nữa là của trắng nỉ đúng không hai thanh bây giờ có ba thanh ba rồi mình có thể nói là sao của trắng nỉ của trắng nỉ đó hoặc là sao của trắng nỉ cũng được đó đấy mà là ba thanh ba thì hai cái thanh ba phía trước á, các bạn có thể đổi âm xen kẽ đều được tiếp sau thì sao ủa hấn hảo ủa hấn hảo thế là được thế còn trong trường hợp như mà có đến tận bốn thanh ba đi gần nhau bốn thanh ba bốn thanh ba nếu cô tôi thử phát âm cô quỳnh xem là hợp lý không này ủa hấn trắng nhỉ có được không ủa, hấn trắng nhỉ cũng hợp lý đúng không cô hướng cũng hợp lý nhưng mà tôi muốn phát âm là ủa hấn trắng nhỉ có được không Ok, cũng cũng quen tay chứ phải mọi người quen tay mà úa hẩn sáng nỉ. Rồi ok. Chốt lại là nếu như có bốn thanh ba thì các bạn làm sao? Miễn sao các bạn giữ được cái thanh cuối cùng nó là thanh ba Chuẩn thanh ba Còn những thanh đằng trước các bạn có thể nói là úa hẩn sáng nỉ cũng được hoặc là úa hấn sáng nỉ cũng được. Cũng được ha? Đó. Rồi, đây là phần biến điệu Thanh ba tiếp theo ha. Mình sẽ đến với biến điệu chữ y chữ y thì có cái biến điệu như thế nào chữ y á, phiên âm chính của nó thì sẽ là y thanh một y y số 1 đó y thế nhưng mà khi mà đi với những cái ờ, từ mang phiên âm khác thì nó sẽ lại có một sự biến điệu ở đây thứ nhất thì là khi mà nó đi với những cái từ mà mang thanh một và hai và ba thì cái chữ y này nó sẽ đổi thành y thanh 4 y ví dụ như là sao mình hay nói là sao ừ, 100 y phải y bải đúng không đi với một thanh ba rồi y bải đó hay là sao uhm, nó sẽ là cái gì nhỉ cô Quỳnh nhỉ có những trường hợp nào mà là, là thanh uh, chữ y thanh một sẽ có thể đổi thành thanh bốn như này nhỉ y thanh một và thành bên anh thanh bốn thì ví dụ như là y chiên Ờ, y đúng chiên. rồi đi với thanh một đúng không chiên nghìn đó nó là thanh một vậy cái này sẽ là y chiên đúng không y chiên đó rồi tiếp theo trường hợp bên dưới đúng không ờ, khi mà chữ y thanh một này đi với cả thanh 4 thì nó sẽ đổi thành thanh hai ý ví dụ như là sao nhỉ uhm. ý cửa ờ, chúng mình hay nói như vậy đúng không ý cửa một cái ý cửa ý cửa ừ, còn cái gì nữa nhỉ các bạn thử comment cho cô xem là có những trường hợp nào mà nó còn biến đổi âm như thế này nữa thử comment xem nào đâu rồi 27 uh, uh, người đang xem Ồ oh, đúng rồi, cô Linh ý à, đúng rồi. Đúng không? Còn những trường hợp nào nữa nhỉ? Đúng không? Đi với thanh bố nó sẽ đổi. <laughs> Xin chào Thủy nha. Tu Thủy, Tu Thủy và Gia Đẳng, xem xong livestream nhớ hoàn thành bài tập cho cô đấy. Cô nhìn thấy rồi đây. Rồi đúng là Kiều Trang, Kiều Trang là con học sinh cô Quỳnh đúng rồi. Đúng rồi. Kiều Trang còn nhớ chúng mình đã có kỷ niệm gì với nhau không? Comment cô xem nào. <laughs> Ồ, xin cảm ơn cô Trần Linh. Ý chữ. Kiều Trang không nhớ rồi. Rồi các bạn đã nắm được cái quy tắc về cái biến điệu chữ y chưa? Nhanh tay tốc ký vào nhá. Xong ha. Sang này. Tiếp theo thì đã đến là biến điệu của chữ pu. Chữ pu cũng có biến điệu pu thì mang nghĩa là gì nhỉ? Comment cô xem cái xem nào. Pu là cái gì? Ngày nào cũng nói nói rất nhiều lần. Không đúng không? Ok. Pu. Rồi chữ pu này nó cũng sẽ có cái biến điệu khi mà chữ pu đi với những cái phiên âm mang thanh 1, 2, 3 thì lúc này chữ pu vẫn giữ nguyên là pu. Ví dụ chả cao tí nào, không cao. Pu cao, pu cao. Ừ, đó. Thế còn pu gì nữa cả lớp? Không thích, không thích sẽ là gì đây? Các bạn không thích sẽ là gì? Comment đi. Ôi, bu nấm. <laughs> Rồi ok quyết định là pu đấng chứ không ừ. phải là pu xí hoang <laughs> rồi tiếp theo thì đấy đấy là khi nó đi với một hai ba thì nó sẽ là pu đúng không khi nó đi với một từ thanh 4 nó sẽ đổi lên thành thanh hai pú ví dụ không muốn pú yao pú yao không yêu đâu không yêu đâu nhá pú ai <laughs> của hẳn anh nhớ <laughs> pú ai ok đùa vậy thôi ha cô hứa gọi tên em đi Hải Như ok chào Hải Như cô hương cô hương chào Như nha <laughs> úi rồi phần phía trên là những phần chú ý một số phần lưu ý nho nhỏ của chúng mình của bọn mình dành về phần ngữ âm hy vọng là sau buổi hôm nay thì các bạn sẽ không còn phát âm sai nữa nhá bởi vì phát âm là cái phần rất là quan trọng khi mà mình sang bên Đài Loan thì chắc chắn mình sẽ phải cái quan trọng nhất mình có thể đó là mình phải biểu đạt ra cái ý của mình và mình muốn nói vì thế mình phải phát âm thật đúng thật chuẩn thế nên hy vọng là sau sau buổi hôm nay thì mọi người sẽ không còn mắc những cái lỗi sai như bọn mình vừa nói nữa nhé à, còn nếu như mọi người còn một cái cảm còn cái lỗi sai nào mọi người hay mắc phải thì mọi người có thể comment ở phía dưới cho bọn mình nhá <laughs> cô Quỳnh giảm bài tập cho bọn em đi 不要不想不行不行 <laughs> <laughs> em rất yêu hai cô hai cô có yêu em không Ú ai, ai. ừ, hết rồi à cô thế còn muốn gì nữa nào rồi đã hết làm sao được còn nữa nha rồi phía trên là một số lỗi sai của mình lỗi sai mình hay gặp sau đây thì mình và Hường sẽ giới thiệu cho mọi người một số những cái ứng dụng hay là những cái trang web hay mà bọn mình hay sử dụng nhá đầu tiên đó là cái ứng dụng khi mà chắc là chắc hẳn là khi mà các bạn học ở Cát Lâm các bạn đã từng học ở Cát Lâm thì sẽ đều được các thầy cô giáo giới thiệu cho cái ứng dụng này đúng không nào đây là ứng dụng tra từ điển rất là hữu ích ứng dụng tra từ điển Trung Việt Hanzi các bạn có thể tải cái ứng dụng này ở trên cả App Store và CH Play các bạn chỉ cần Hanzi phía là chữ, chữ chỗ chữ này thì có hai chữ y nha Hanzi hiện nay nó đang là cái này ừ, hiện nay đang là Noel ấy nên là người ta đang để cái giao diện này hình con gấu trúc nha trước khi sau khi đã download sử dụng người ta giải nén xong cái phần phần mềm các bạn nhớ là sẽ vào cái phần cài đặt này này và mình chọn cái chế độ sử dụng đó là phồn thể nha rồi sau đó mình mới sử dụng tra cứu hello Sâm Sâm bây giờ mới vào xem cô hơi muộn đấy Sâm ạ à. <laughs> chào Trang hello Trang là sư sư Phan chưa tiếp theo đó là chưa rồi ăn rồi tiếp theo đó là một cái trang Facebook rất là đáng yêu trên này đây là một trang Facebook bình thường thì bọn mình rất là hay lướt Facebook đúng không nào nhưng mà thay vì cái thời gian mà lướt Facebook rồi ngồi xem lướt bản tin thì mình có thể xem những cái video ở trên này người ta có có sắp là chữ phồn ở bên dưới và người ta nói cũng rất là hay rất là đáng yêu và những cái câu chuyện này cũng rất là đáng yêu ấy nên là mình có thể xem mỗi video nó khá là ngắn thôi và cũng khá là đáng yêu nó là nhiều những cái những cái bộ phim nho nhỏ phim ngắn về cậu bé xin này bộ phim về xin à ngày xưa tôi rất là thích đọc truyện luôn nhưng mà tôi chưa có hay xem cái này là cảm ơn cô Quỳnh cô Hương này rất là hay nha <laughs> tên của bạn nhỉ tên tên và các bạn thể tìm trên thanh tìm kiếm Ken Ji và cái ngang rằng xẻo xin sang trống ừ, tôi rất là hay theo dõi cái cái pet mà viết những cái uh, câu chuyện ngắn như này này đấy hay ừ, bọn vâng, các bạn chú ý một tí là khi ở trên cái phần tên này của người ta thì nó là chữ giản thể nhưng mà trong phần ở dưới trong các video và các ảnh của người ta ở trên page ý, thì họ đều là dùng chữ phồn thể cô hướng thể thảo giúp cô câu này được không cô hướng ôi tiên cô quỳnh rồi đọc nhá <laughs> mọi người cùng đọc theo cô nhá cho mọi người đọc trước cô đọc sau xem chuẩn không này xem có quên từ nào không này hai ba bắt đầu ừ. dầu rấn vân ủa sang pan lê hải sự sang khơ lê 我觉得不开心最累。Ừ. Như nào ấy nhỉ? Nghĩa là sao ấy nhỉ? Sang ban lây hay sư sang khơ lây à ta cha? Đi làm thì mệt hay đi học thì mệt nhở? Đi học thì vui đúng không nào? Này bây giờ phải trả lời sao cho khéo á. Đi học có vui không? Bây giờ phải trả lời sao cho khéo ấy. <laughs> cô hưởng uống mật ong rồi đi sao giọng cô rồi không cô lúc nào chẳng thế trời ơi trời ơi cả hai đều lây cả hai đều lây á ừ. lây là gì hả trang lây là gì đấy qua bức ảnh này hy vọng mọi người hãy nhớ là vui khai xin chơi lây vì thế nên hy vọng mọi người đúng chuyển khai xin à bây giờ, bây giờ biết hiểu bây giờ mới hiểu cái điều trang vừa nói thôi chết rồi lấy <laughs> tiếp theo đó là một cái trang Facebook khác không biết bình thường mọi người học thì như thế nào nhưng mà với mình thì mình hay bảo với các bạn đó là hãy cố gắng xem thật nhiều phim tiếng xem thật nhiều phim Đài Loan thì mình vừa có thể học vừa có thể học này vừa có thể giải trí và đây là một cái trang web một cái trang fanpage mà người ta đã dịch khá là nhiều phim rất là rất là nhiều những cái phim hay có ờ, vừa có là phim dài tập hay vừa có là phim điện ảnh nữa thì các bạn thì vào trong vào trong trang này nhá trạm Đài Loan Thái Quan Station Thái Quan trạm, cái bài viết bài đăng này người ta ghi ở ngay trên đầu trang ấy mọi người có thể vào đây và xem chỉ hơi tiếc một điều đó là cái trang này người ta khi mà người ta làm sắp ấy, thì người ta lại che mất cái phần chữ chung ở phía dưới vì thế nên thì mọi người có thể cố gắng luyện nghe có một số phim thì người ta vẫn còn giữ lại cái phần sắp tiếng Trung và sắp tiếng Việt nhưng mà phần lớn thì người ta sẽ sắp đè cái phần tiếng Việt lên phần tiếng Trung thế là mình có thể luyện nghe cũng được và tiếp theo không thể thiếu đó chính là TikTok đúng không ạ chúng ta một ngày ngoài việc lướt Facebook ra thì chúng ta cũng lướt TikTok rất nhiều thì chúng ta có thể theo dõi một số trang TikTok ví dụ như của trang của chị này trà ái mây có thể có thể tìm ở trên cái phần tìm kiếm của TikTok tìm trà ái vân có thể tìm ra được cái trang của trang TikTok của chị này chị là người đang sống ở bên Đài Loan trong cái phần trong các video của chị thì chị có cả chữ giản thể và chữ phồn thể mình có thể xem khá là hay và ngoài ra đương nhiên không thể thiếu đó thì chính là trang tiktok của quốc tế Cát Lâm ạ ở trong trang tiktok của quốc tế Cát Lâm thì cũng có rất các bạn kéo xuống bên dưới thì cũng có rất nhiều những cái video chia sẻ về các từ vựng hay là các bộ phim thì mọi người có thể vào và nhớ theo dõi trang phân trang tiktok của quốc tế Cát Lâm chúng mình nha và phần cuối cùng của buổi livestream ngày hôm nay ừ, chúng ta cũng đang đến những ngày cuối cùng của năm 2021 rồi vì thế nên là một năm mới sắp đến chúng mình cũng muốn chia sẻ với mọi người một số câu chúc Tết một số cụm từ bốn chữ mà người ta rất hay dùng đầu tiên và rất quen thuộc nhất đó chính là xin niên khoai lợ Lão sư xin đến khoai lơ Chào Hướng xin đến khoai lơ <laughs> Đó, thế là Mai đúng không? Mai nhỉ, ngày kia nhỉ Mình sẽ không phải uh, sử dụng cái câu happy birthday đó Quá là sao quen thuộc rồi Bây giờ mình có xin nén khoai lơ Sao lại happy birthday của cô Hướng? À, ui chết rồi ôi may quá cô Huỳnh nhận ra happy happy gì nhỉ các bạn happy happy new year oh, từ ngày kia không cần dùng câu đó nữa dùng luôn câu này này xin nhắn khoai lơ người Đài Loan người ta rất hay đọc cái âm e này thành âm ơ vì thế thì mình có thể nói là xin nhắn khoai lơ à, lang là <laughs> cô giả vờ đấy rồi mãi mày không nhận ra đúng không có Quỳnh nhận ra thôi đúng không rồi tiếp theo cấu trúc số 2 bình thường hiểu trong tiếng Việt chúng ta rất là hay chúc người ta là có sức khỏe đúng không nào bởi vì với mọi người thì với chúng ta thì có sức khỏe là có tất cả vì thế nên bình thường vào những ngày Tết thì chúng ta hay chúc ông bà ông bà bố mẹ người thân có một sức khỏe và sang tiếng Trung người ta sẽ dùng một cụm bốn chữ đó là thân thể健khang thân thể健khang Tiếp theo. Với những người làm ăn thì mình hay chúc họ là ví dụ như trong tiếng Việt mình có một cái câu như là chúc chúc bạn tiền vào như nước sông Đà, tiền ra nhỏ giọt như cà phê phin và sang tiếng Trung thì họ vẫn dùng một cụm bốn chữ rất là ngắn gọn sân y sinh lúng sân y sinh lúng thì hiểu như là mua bay mua may bán đắt cụm này thì thường mình có thể hay chúc cho những người làm ăn sân y sinh lúng rồi tiếp theo đây uh, mỗi một năm Tết đến thì mọi người đều luôn mong muốn là sẽ có những uh, những điều như ý của mình đúng không? Mọi sự đều như ý. Ở đây mình cũng có một câu trước đó là sao? Quan sự rú y, quan sự rú y, vạn sự như ý. Ừ. Xin nhắn giao tao là chú ta cha wan sự rú y. 祝你万事如意哈！谢谢老师。 <laughs> <laughs> Ừ, câu tiếp theo đây là với chúng ta thì dành cho những người đi làm thì mình có thể chúc họ là cung chua xuân lì có như là đạt được những điều như ý những điều mong muốn của mình ý khi trong công việc mình thì chúc họ là cung chua xuân lì và lời chúc cuối cùng cũng như là đây cũng là lời chúc và các quốc tế Ca Lâm dành cho tất cả các bạn học sinh cũng như là các nói chung và các bạn học sinh của quốc tế Ca Lâm chúng mình nói riêng đó là xuế dê dầu trấn xuế dê dầu trấn hy vọng là các bạn học hành tiến tới tiến bộ và có thể sớm ngày đạt được ước mơ đi du học Đài Loan của chúng ta nhé Đây là phần chia sẻ của bọn mình bọn mình xin phép được đọc comment nha Ôi, ừ. hello <laughs> Kiên, trời ơi, <laughs> cô Mải nói đây quá, quên không để ý đến Kiên của cô, tại Kiên không vào sớm, Kiên mà vào sớm thì đã xong rồi thằng thiết trong vô vọng thắng không được như thế thắng thắng lại như thế à chúc mừng sinh nhật nói bằng tiếng trung dạ <laughs> cô hướng thế happy birthday nào <laughs> ừ, bật birthday khoai lơ <laughs> ok sân lơ khoai lơ ha ừ, không biết hôm nay có giờ phải là sinh nhật của một ai đó à. không nhưng mà cũng Sơn Lư Khoai Lơ, Judy Sơn Lư Khoai Lơ. <laughs> Xin chào Thu Huyền. Cô cũng chờ đến ngày 16 tháng 1 để gặp Thu Huyền nha. Câu hỏi của cô Kim Ly. Như ý cát tường. Như ý cát tường mình có thể ghép ở ghép những cái từ âm Hán Việt vào à, trong trong câu Quan sư rú y thì đó đó là chúc vạn sự như ý mình có thể lấy hai chữ như ý đó quan sự à, rú y và cát tường cát cát đây là may mắn giống như trong cát lâm của bọn mình á thế nên mình thì dùng từ trí đó và từ cuối cùng là từ tường là sáng như ý cát tường rú y trí sáng ừ, sao nhung lại xấu nhung này nhung nữa lại xấu ấy hả <laughs> trang kiều nguyễn à trang kiều nguyễn gặp có muốn gặp cô không gặp nhá hôm sau hôm sau lại ra gặp nha ơ trang nãy cô gọi trang rồi mà đúng không làm sao mà buồn buồn thì lại phải lại phải để đến sáng mai lại phải để đến sáng mai cô sẽ uh, xoa dịu nỗi buồn cho em <laughs> Các bạn còn câu hỏi gì muốn dành cho chúng mình ngày hôm nay nữa không ạ? phải làm sao bây giờ tại sao mà cô của cô bây giờ chỉ đọc được comment của tiên thôi như này chết rồi chết rồi sao đây chúc bọn em ngày mai không phải không bị cô kiểm tra bài tập đi á <laughs> chúc em may mắn <laughs> chúc em không bị kiểm Nếu như mọi người không còn câu hỏi gì nữa thì uh, chúng mình xin được gửi cho mọi chúng mình xin được <laughs> chúng mình xin được một năm mới năm mới cũng sắp năm 2022 cũng sắp đến rồi thì chúng mình cũng xin được chúc mọi người chúc ta cha xin niên khoai lơ ừ, sân thể健khang xuế yê dầu chấn xin chào ta cha cảm ơn mọi người ha cảm ơn bye bye người, cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream của mình hôm nay hẹn gặp lại mọi người vào trong những chương trình khác của Cát Lâm nhé xin cảm ơn mọi người